What's mấy bạn đã trở lại với vlog của John Thì bữa giờ là John đi làm à, Thì không có làm vlog đều cho mấy bạn xem được Thì bữa nay là có một cái vlog cũ mà John đã có quay trong tháng này Và bây giờ John edit, có mấy có thời gian John edit Thì bữa nay sẽ là cái ngày vai tiếp theo là cái phase thứ hai của cái giáo án FST7 Vic and Rip là Trung sẽ tập ở trong trường tại vì do là à, hôm bữa là Trung vô tập với lại thằng em Trung ở trong trường ha nó cũng học ở trong luôn thì vô tập với tại vì Trung mới nói là đang tập trung giáo án nên thành ra là mới đi vô trường tập ok thì bài đầu tiên nó là chúng ta sẽ chơi bài Saladro Race với lại kết hợp với lại Super Set với lại là cái bài uh, Race mà cái cable mà chúng ta tập mấy bạn thấy như Trung vừa tập á ok thì cái bài fly này nó có một cái đặc điểm nó có một cái chút lưu ý ở cái bài fly này đó là khi chúng ta raise lên thì khi chúng ta đi năm cái á, đi năm cái đầu tiên á, thì chúng ta sẽ giữ lại một bên nên mình sẽ áp dụng ISO hold vào và chúng ta sẽ à, tiếp tục là giữ bên này nhưng mà bên kia đi ba cái sau đó giữ bên này bên kia đi ba cái và như vậy hai lần ha mình sẽ thấy như vậy lặp lại hai lần à, và sau đó chúng ta sẽ đổi qua chúng ta superset với lại cái bài uh, front cable raise uh, à, yeah, fundraise này với lại cái cái cái đó thì cái này lưu ý cho mấy bạn một chút đó là chúng ta nên đứng đổ người tới phía trước một chút ha hơi lim cái người chúng ta tới phía trước một chút thì như vậy khi chúng ta à, hất cái tay lên thì nó sẽ vào vai trước rất là tốt à, và nhớ mở cái cái cái cái cái, cái à, uh, hai cái cổ tay chúng ta ra đừng có chụm nó vào ha à, là như vậy nó sẽ vào vai trước và à, mấy bạn nhớ nếu như là mấy bạn còn khỏe thì mấy bạn sẽ thêm cho chung 5 cái partial rep vào cuối của mỗi set à, à, thì cái cái này là mấy bạn sẽ thấy một cái điều rất là lạ đó là tại sao FST7 Trung lại bỏ lên đầu tiên thì đó là mục đích của giáo án thì à, những cái bạn nào mới thì Trung nghĩ cái phase thứ hai này nó không có phù hợp lắm bởi vì là khi chúng ta chơi FST7 xong á thì nó thì chỉ cơ thể chúng ta nó sẽ không còn có sức mà chơi nặng ở những cái bài phía sau nữa đó là những những bạn những bạn mới tập ha à, còn những bạn mà tập advanced intermediate là kiểu như tập lâu rồi á mà đã quen với FPT7 rồi á thì chúng ta sẽ tập được cái dạng này ha à, dạng mà FPT7 chúng ta tập bỏ lên đầu tiên á thì à, chúng muốn lưu ý với bạn chỗ đó ở trong cái giáo án mới này ha à, ở, ở trong cái phase thứ hai của cái giáo án biết grip với lại nhớ cẩn thận giúp chung ha tại vì chơi xong cái bài này rồi như dai chúng ta được như nó burn nó nó nó nó nó bị đốt cháy hoàn toàn luôn á nên thành ra là tập những bài sau à, những người mới sẽ không tập được còn những người cũ á, thì sẽ tập rất là bình thường ha nói chung nói chung đã quá quen với FPT7 rồi nên thành ra là trung tập cái FPT7 đầu tiên á, thì nó cũng không ảnh hưởng gì mấy ha ok Ok, qua bài thứ hai đó là cái bài uh, Schmidt Machine Shoulder Press Mình sẽ đi 4 set 8 10 rep ha thì uh, đa phần qua cái phase này là đa, đa phần là 4 set 80 rep thì mấy bạn tập ở phase thứ nhất thì là 4 set uh, ờ, 5 đến 8 rep mà nó đi heavy nó đi nặng còn qua đây là chúng ta sẽ đi uh, vừa tạ nhưng mà uh, tập vào cái hypertrophy phase nghĩa là chúng ta sẽ đi nhiều rep hơn một chút đó ha uh, thì ở cái bài này là do khi dai chúng ta đã mỏi rồi đó mà chúng ta đứng military press coi như là rất là án mộng thành chúng ta chung sẽ đổ cái bài này qua là Smith Machine Shoulder Press ha à, nghĩa là chúng ta sẽ được ngồi và chúng ta sẽ được fix cái form cái form chúng ta nó cố định lại bởi chúng ta xài cái speed machine à, và chúng ta đẩy cái bài trước nó sẽ hiệu quả hơn và cảm nhận chúng ta tốt hơn ha tại vì cái bài đầu tiên này nếu chúng ta bơm máu vào vai rất là nhiều rồi thành là khi chúng ta tập bài này chúng ta sẽ thấy nó nó nó rất là vào ha à, Trung cũng muốn lưu ý lại một lần nữa là cái phase thứ hai này đối với những cái người bạn nào mà mới làm quen với FPT7 Dung nghĩ là không nên áp dụng ha à, không nên tập cái cái cái phase thứ hai này các bạn nên quay lại phase một và chúng ta làm quen hoặc là chúng ta có thể quay vô cái playlist của chung và có cái FPT7 program version 1, version 2 ở chọn nó làm quen dần à, thì mấy bạn có thể tập cái giáo án đó trước và chúng ta sẽ tập những cái giáo án như Shredded with Jeremy, Big and Rip này là sau những cái giáo án đó à, để chúng ta làm quen được rồi vì cái giáo án này rất là dễ gây ra overload overtraining này nọ là chúng ta tập quá đó thì rất là nguy hiểm với lại những người bạn nào mới thì chúng muốn lưu ý với bạn một chút vậy ha ok uh, thì đây là set thứ tư của cái bài đó nhớ là đừng có đi nhẹ ha mặc dù là nhiều rep nhưng chúng ta vẫn đi nặng một chút ha ok qua bài thứ ba đó là cái bài redel Cable Fly Seated ha có nghĩa là chúng ta sẽ ờ, mấy bạn nào ngồi cũng được nhưng mà chúng nghĩ bài này chúng ta nên đứng và dùng cái cây hai hai hai cái dây cáp á, ở mà ở cái máy uh, ép ngực á ở cái máy ép ngực chúng ta hạ xuống dưới và chúng ta sẽ uh, fly lên giống như trung đang làm uh, như vậy nó sẽ vào vai sau ha uh, đó các bạn sẽ kéo chéo qua như vậy thì nó sẽ vào vai sau rất là nhiều chúng ta cũng 4 xe 8 đến 10 8 đến 10 rep ok uh, nhớ là đứng thấp người một chút ha và bạn uh, thằng em của trung là, là tên là bảo nó đứng nó đứng hơi bị cao một chút nhưng mà cái này tôi nghĩ chắc là do mỗi người có một cái form riêng nhưng miễn là mấy bạn khi kéo lên mấy bạn nhớ là phải fill được nó vào cái vai sau ha nhớ là vào cái vai sau nó cũng sẽ ăn một chút nhẹ nhẹ vào gần cái mid đeo là cái vai dưỡng là một chút thôi nhưng mà quan trọng là vẫn là vai sau ha à, đó là bài thứ ba ok à, sau đó lúc lát sau đó bây giờ chúng ta sẽ qua là FFT7 của vai sau đó là cái bài face pull, knee down nó sẽ quỳ ha vậy chúng có một cái tip nhỏ với bạn à bài này là FPT 7 á là 7 set 80 rep cái bài này chúng có một cái tip nhỏ với bạn đó là mấy bạn sẽ quỳ xuống và ngã người ra phía sau và chúng ta sẽ set cái đặt cái cái phần cáp chúng ta nó hơi cao lên chéo với lại cái mặt uống ra một chút ha thì khi chúng ta kéo xuống là nó cỡ ờ, ngay chán á hoặc là gần cái phần chậm tóc của chúng ta ha thì mấy bạn nhớ hâu lại giữ lại một giây lúc cho chúng ta kéo tới kéo vô ha như vậy nó sẽ rất là siết cái vai sau à, rất là tốt và nó nghĩa là chúng ta squeeze lại chúng ta sẽ giữ lại á à, đó giống như bảo là đi hơi nhanh một chút thôi nhưng mà giống như các bạn nhớ hâu lại một một giây ha một giây sau đó chúng ta sẽ làm như vậy 8 mười rep à và sau đó nữa là chúng ta phải phải bounce phải bounce nha cái này là rất là quan trọng cái phrase thứ hai chúng ta phải bounce nghĩa là sau sau mỗi bài uh, à, FST7 mình sẽ mỗi uh, sau mỗi set của FST7 mình sẽ post một cái bowl thì cái bowl này là bowl chest thì nó cũng sẽ làm bơm máu và cái vai sau là cái readout của chúng ta ha rất là tốt Thế như bạn làm hai bên mỗi bên mấy bạn giữ cho trung 5 giây mỗi bên ha thì uh, lát nữa mấy bạn sẽ thấy chung uh, gồng cái bowl đó sau khi chúng ta tập cái bài Facebook này ok à, và đây là bây giờ là lúc mà chung sẽ pose cái cái vai sau các bạn nhớ gồng cái vai sau đưa cái vai sau ra phía sau đó uh, nó nhiều một chút ha vậy nó nó nó sẽ bơm máu vào vai sau rất là tốt mục đích cái này là chúng ta sẽ làm tăng cái lượng máu vào trong cơ ha rồi chúng ta sẽ tiếp tục là cái bài face pose này với bảo à, mấy bạn nhớ là hơi hơi ngửa người ra phía sau ha bảo là hơi thẳng người một chút à, và khi chúng ta quỳ xuống và một cái chân nó đưa lên như vậy để giữ thăng bằng à, các bạn thử cái tip này ha chúng thấy nhiều người đứng face out nhưng mà chúng thấy cái đứng đó nó không có control được tốt bằng cái bài quỳ này ha thì các bạn quỳ xuống các bạn sẽ squeeze được cái vai sau ok các bạn thử và comment ở dưới cho chung ha ok và sau đó chúng ta sẽ qua bài video fly nhưng mà cái này là chắc là mấy bạn coi vlog của chung nhiều đã biết đó là chúng ta sẽ tập trên cái ghế incline là cái ghế đẩy ngực trên rất là vô ha thì mấy bạn lưu ý giúp chung là à, chúng ta sẽ dựng cái à, dựng cái ghế đẩy ngược trên lên 30 độ đó, chúng ta nằm úp cái ngực lên sau đó là à còn cái lúc chúng ta cầm cục tạ đó chúng ta sẽ cầm vào cái chui của cục tạ thì lúc chúng ta raise lên chúng ta đưa lên đó, thì nó sẽ vào vai sau rất là tốt à, hơn là cái bài mà chúng ta ngồi ép ngực chúng ta vô à, xuống dưới cái ghế chúng ta fly lên thì như vậy nó nó nó nó nó sẽ nó sẽ nặng nó sẽ chít nó sẽ giật cái vai lên nhiều nhưng mà cái bài này khi mà chúng ta nặng cái cái cái kiểu trên cái ghế incline này á, là chúng ta sẽ isolate chúng ta sẽ tách biệt được nguyên toàn bộ cái thân của chúng ta ra so với lại cái bài mà chúng nói à, thì chúng ta chỉ còn sử dụng mỗi cái vai sao với cái cánh tay chúng ta đưa lên thôi chúng ta không có dùng cái lực trên người thì cái ghế incline chúng ta nằm lên như vậy là nó triệt tiêu cái lực ở ở cái phần thân chúng ta phát ra rồi nên thành ra là nó nó sẽ rất là khó để để mà dùng nguyên cái thân chúng ta hất cái tạ lên ha cho nên cái bài này chúng ta chơi, chơi bị tạ rất là nhẹ thôi các bạn chơi vừa phải thôi những cái bài fly à, mấy bạn chơi nặng với sức mấy bạn chứ không phải là chơi nặng quá sức ha nghĩa là ví dụ như thế này trung chơi bài mắt của cái bài này là có 10 kg thôi đó ok tiếp theo sẽ là bài dumbbell shrug cũng là fst7 ha nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua fst7 cho cái vai à, cho cái cầu vai ở các bạn thấy được cái độ cái cường độ của cái cái cái cái face high rồi ha là chúng ta sẽ trong trong cái ngày vai mà chúng ta có ba lần FST 7 như vậy thì rất là ác mộng Thế nên là chúng mới nói với mấy bạn là những bạn nào mới thì chúng ta nên thử cái cái giáo án ở trong cái phần playlist của chung ha ok uh, thì đây là cái FT7 à, thì chúng mình sẽ chơi uh, à cái bài này tôi lưu ý với mấy bạn là mấy bạn khi mấy bạn cầm hai cục dumbbell á mấy bạn hơi đổ cái người tới phía trước một chút đừng đứng quá thẳng ha thì nó sẽ tác động vào cái upper trap là cái cái cái cầu vai phía trên chúng ta nó rất là tốt gần nó tạo ra cái lưng chữ T cho chúng ta đó ha, à, thì nó rất là tốt ha thì mấy bạn đứng đứng đổ người phía trước ha sau đó chúng ta sẽ bô tiếp như chúng nói ở cái phần lúc nãy ở cái phần vai sau á lại mỗi lần xong FST7 chúng ta sẽ bô hay à, chúng ta sẽ bô cái này là muscle, muscular bô chúng ta sẽ gồng cái cầu vai lên hết cỡ và mục đích là đưa máu vào ha ok uh, nhớ các bạn nhớ bô sau mỗi set ha thì cứ uh, sau hai set thì chúng ta sẽ lên tạo một lần và chúng ta phải nhớ bô nhớ giúp chung những cái tip này nó rất là nhiều cái tip tip, tip nhỏ uh, trong buổi tập thành ra nếu mấy bạn đi tập cái này mấy bạn có thể nốt lại à, thì để đỡ quên ha à, nhớ gồng nha tôi cũng hay quên gồng à, ok và sau đó chúng ta sẽ qua bài cuối cùng của cái ngày uh, vai hôm nay là cái bài cái bài Smith behind Backstroke chúng ta sẽ dựa vào cái máy Smith và chúng ta sẽ uh, stroke lên thì cái bài này rất là hay và rất là vô ha các bạn có thể thử giúp chung rất là đơn giản thôi chúng ta sẽ gắn tạo và chúng ta sẽ đứng cái người chúng ta hơi đổi phía trước thì cái tay chúng ta là cầm vào cái máy Smith rồi thành ra là cái cái người chúng ta sẽ đổ tới ha ok thì đó là cái ngày vai của chung thì hy vọng là mấy bạn tập cái ngày vai hiệu quả ha ok uh, và chung sẽ trở lại sớm phiên sau Hey, yo, what's up mấy bạn à, Thì rất là xin lỗi mấy bạn Bữa giờ là Trung rất là bận Thực sự rất là bận với cái chuyện đi làm à, Thì nên ra vlog rất là trễ Và cái đợt, cái tuần trước thì Trung tính là ra vlog rồi Nhưng mà do là cái máy tính là chung cho ba chung mượn mang đi công tác ra là chung lại để quên mất cái file edit vlog ở trong đó và bây giờ tuần này thì công việc lại dồn dập thành ra là bây giờ chung có mới có thời gian chung edit cái video lại à, thì à, nếu như các bạn nào chưa biết thì hiện tại là chung đã có được công việc đợt chung có phỏng vấn ba vòng á, thì uh, à, chung hay quay trên story à, nhưng mà bây giờ chung đã có được việc rồi và chung đi làm cũng được gần một tháng rồi thành ra là um, đang làm quen với công việc và cũng bắt đầu là có rất là nhiều việc đến do sếp giao và hôm nay là thứ bảy và chúng vẫn đang đi làm nguyên một ngày thứ bảy và nguyên một ngày chủ nhật luôn đó là do yêu cầu của của bên uh, công ty thành ra là à, cũng không hẳn là ngày tuần nào chúng cũng đi làm nên thành ra chúng sẽ ráng keep up là chúng sẽ ráng post video à, một tuần là một cái video ha nếu như là cái này là do chung hứa với bạn thì một tuần một video à, nếu chúng có thời gian chúng sẽ ráng edit ha à, hy vọng là mấy bạn cũng vẫn là ủng hộ cái channel của Trung thì à, tôi biết Trung rất là bận nên thành ra là phải cố gắng rất là nhiều để post video lên trên YouTube cho mấy bạn Ok thì hy vọng mấy bạn nhớ like, share và subscribe cái những cái video giúp Trung ha để có cái động lực uh, nhiều hơn để để chung mở cái uh, ấy là để chung edit cái video ha rất là cảm ơn mấy bạn lại luôn nói chung là ủng hộ cái channel ok peace out